chào tất cả anh em nhé hôm nay công ty tôi xin giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm mới nhất của công ty chúng tôi đây là chiếc máy giờ 7 sản phẩm này có thể chơi tất cả trò chơi về bầu cua tài xỉu sóc đĩa mình đến bất cứ sân chơi nào chỉ cần mang theo cái máy thôi đến sân chơi người ta đồ đạc của người ta người ta làm cái mình có máy này là nó sẽ báo dung cho mình biết được biết trước kết quả của chơi và mình sẽ là người giành thắng sau đây sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng cái sản phẩm này nhé thì đây là cái thanh nam châm tôi sẽ thử qua để chứng tỏ là những cái đồ này là hoàn toàn bình thường này đấy không hề hít thì chứng tỏ nó là hoàn toàn bình thường luôn xong sẽ hướng dẫn đấy đây là cái sản phẩm cao cấp độc quyền mới nhất của công ty chúng tôi sản phẩm này là độ chuẩn xác của nó là 100 trăm luôn chơi rất là ok ừ. thì cái máy này sử dụng làm sao thì trên máy này nó có ba chế độ khác nhau một là chế độ chơi sóc đĩa hai chế độ chơi tài xỉu ba là chế độ chơi bầu cua thì khi mình mang cái máy này thì khoảng cách bắt xa 5 đến 7 mét đấy thì nó báo rung như nào thì đây là cái nhịp rung của nó ở đây chẵn rung hai cái nẻ rung một cái tài rung hai cái xỉu rung một cái bầu không rung cua một ngắn tôm một dài cá hai ngắn gà hai dài và nai là ba ngắn anh em cứ thế mà anh em đánh thôi rất là đơn giản rất là dễ chơi còn sau đây tôi sẽ test thực tế để cho anh em biết được cái nhịp rung của nó nhé bấm vào đây này à, chưa sóc đĩa bấm vào sóc đĩa này để vào đây đấy như máy văn này báo một dung này một dung thì chắc chắn 100 trăm con này là nẻ này đấy mở này ba thằng này ok chưa tiếp tục một dung này một dung tôi lại nhẹ tiếp này bán nhà bán cửa đánh nhả này này chuẩn chưa Đấy, không mà sai này được hai dung thì đánh chắc chắn vào chẵn này đánh một tỷ vào chẵn này sấp đôi này anh em thấy chưa chồng vị vẫn báo này ok chưa à, tiếp tục nhé giờ chuyển sang tài xỉu này bấm nó lên bấm vào chế độ tài xỉu đấy tài xỉu tài dung hai cái và xỉu dung một cái cứ thế mình đánh thôi nhá máy báo thì nó cực kỳ chuẩn xác rồi một dung chắc chắn đánh xỉu ai đánh xỉu một tí này một một hai bốn điểm xỉu chuẩn xác luôn máy báo hai dung hai dung chắc chắn tài này đánh tài một tỷ tiếp này mở này 3 4 5 12 điểm tài chuẩn xác luôn tiếp tục này test sang chế độ chơi ờ, bầu cua này bấm nó lên này bật vào bầu cua này để ở đây này cứ theo cái nhịp rung này của nó là đánh thôi máy báo là chuẩn xác 100 trăm luôn máy bên này báo tôi là ba rung, ba rung chắc chắn anh em đánh con nai nhé mở ra chắc chắn con nai này thấy chưa hai nai một bầu chuẩn xác luôn Ừ. giờ tôi sẽ cầm cái máy này lên đấy. nhiều anh em thắc mắc của cái máy này ấy, khi để này nó rung như này thì khi mình vào sân chơi đút vào trong người thì liệu người ta có biết hay không thì xin thưa cái máy này rất là êm mình để trong đêm tối yên tĩnh người ngồi bên cạnh cũng không thể biết được ván này tôi sẽ sóc và tôi để trực tiếp cái máy quay sát vào camera để nó thu âm lại xem anh em xem nó có kêu nó có rung hay không nha anh em nhé à máy báo tôi biết là hai cái rung dài ừ. anh em nghe chắc chắn là không thể nghe thấy được vì làm sao cái máy này cực kỳ êm luôn đấy đây anh em nhé chắc chắn là hai cái dung dài nó là gà này mở anh em xem này anh em thấy chưa gà này cá này bầu này chuẩn xác tuyệt đối luôn thì đây là cái sản phẩm hàng cao cấp độc quyền mới nhất của công ty chúng tôi Đấy, tắt máy đi thì anh em nào quan tâm thì quan liên hệ trực tiếp qua số điện thoại vị màn hình hoặc qua trực tiếp cửa hàng tôi một là Sài Gòn hai là Hà Nội qua trực tiếp cửa hàng test hàng cửa hàng trực tiếp hàng hóa khi anh em lấy là bảo hành cho anh em là hai năm với cái máy này khi em đấy tôi có hướng dẫn đầy đủ cho anh em máy chơi rất là dễ sản phẩm này thì anh em đã từng chơi từng thua tha từng nợ nhiều thì anh em liên hệ để chúng tôi tư vấn giúp anh em giành thắng trong sân chơi mình đấy bất cứ đồ chơi nào về bầu cua tài xỉu sóc đĩa đều để chơi được hết đều báo cho mình biết chính xác để làm sao mình có thể giành chiến thắng thôi xin chào tất cả anh em